Chào mừng đến Vũng Tàu à. Chào chào chào các bạn đã đến với uh, kênh youtube của Của Hai đường đó là cuộc sống buồn tẻ ở Vũng Tàu <laughs> Rất buồn tẻ nha dạ. <laughs> Ok, như người bạn mình cũng đã giới thiệu Thì chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh của Ký Kỳ Cục mình ha Video này sẽ nói về chuỗi ngày buồn tẻ khi ở Vũng Tàu ồn hay không mọi người nhìn sắc mặt của tôi mình là sẽ biết với sự tham gia của các diễn viên bạn nam dành cả thanh xuân để lựa 80 bộ đồ đi dũng Tàu trong vòng 2 ngày nhưng rốt cuộc lại quên mang nón làm cả nhóm phải lùng sục khắp chợ chỉ để lựa ra cái nón đúng màu nâu hợp với cái áo đi biển của nó bạn quốc ưng bạn nữ được mình thuê ở đầu clip để mà đọc lời giới thiệu cho kênh của mình với nụ cười thương hiệu bạn ngọc trâm Cuối cùng, bạn cameraman cãi lộn, bạn camera woman của chúng ta đi kèm với biệt hiệu là tay lái lụa, bạn Thùy Dung. Nói là diễn viên vậy thôi nha, nhưng mà mình không có trả cá xê. <laughs> Tiền đâu mà trả. Đây là lúc đi chợ kiếm nón nè mọi người. Nhìn cả nhóm vui vẻ vậy thôi chứ trong lòng chắc ai cũng đang ghim á. <laughs> Đây là phạt cách lái nè mọi người Gì chứ một đứa con xài thành như mình thì rất là ít khi được đi phạt Và um, bạn mình ấy nói là nếu mà muốn ngắm cảnh sông á thì cứ chạy theo sau nó đi Một hồi là nó sẽ chui qua cái um, đường cửa sổ chứ không phải là đường ở giữa để mình có thể nhìn thấy được cảnh sông nguyên cớ của chuyến đi chơi này á là trước đó tụi mình có dịp đi ăn cùng với nhau sau một hồi trò chuyện á thì tụi mình nhận ra rằng đời sống sinh viên của tụi mình nên có một cái gì đó gọi là kỷ niệm để mà sau này nhìn lại mọi người hiểu không sau này nhìn lại á có một cái gì đó để mà ghi nhớ vì tính ra tụi mình cũng là sinh viên năm cuối rồi sau này á đầu tấp mặt tối với công việc á thậm chí là tần suất gặp mặt cũng sẽ ít đi nhiều khi mỗi đứa mỗi nơi nữa tự nhiên nói khúc này ra hơi trùng xuống cái video ha không sao những khúc sau mình sẽ ráng nhoi nhoi lại cho mọi người ha <laughs> ta-da giống đường Sài Gòn mình kinh khủng luôn mọi người Có điều là ít xe hơn thôi Kể về một kỷ niệm khá là có phần hải hùng của mình khi mà chạy xe ngoài ngoại ô ha đó là bởi vì là bạn mình dẫn trước ấy cái bạn um, thì dung mà mình nói là tay lái lỗi bạn nó dẫn trước và bạn nó chạy cũng khá là nhanh nên mình cũng dí theo nhưng mà không ngờ cái đoạn đường đó có công an đứng bắn tốc độ tự nhiên hả là bạn đó chạy lên rồi ha tới lượt xe của mình thì công an đứng giữa đường mình với lại quốc ân hết hồn luôn bạn ở ngoài sao á thì nhắm tịt mắt lại còn mình thì mình cũng kiểu mà chạy mà trong đầu nam ơi di ra phật nam ơi di ra phật nam ơi di ra phật hơn là không mang không dựng xe tụi mình lại mà hình như công an dựng xe kế bên nhưng mà cũng khá là kinh khủng với bộ chạy tới đó hả là bốn đứa là tái xanh mặt mày luôn một điều mà mình muốn lưu ý tới tất cả mọi người luôn đó là khi mà mình tham gia giao thông á hãy sắm cho mình một đôi găng tay chống nắng cũng như là một đôi vớ chân cái thời đại này nhiều người vẫn còn nghĩ là con trai không có cần phải quan trọng mấy thứ này Đeo hay không đeo cũng được Nhưng mà mọi người chú ý giúp mình ha Đó là nếu mà mình không đeo á là chẳng những tay mình bị nắng Mà nó còn có thể xuất hiện đòi mồi trên da nữa đó Tụi mình lên kế hoạch đó, đó là khi mà tới Vũng Tàu thì mình sẽ check in rồi nghỉ ngơi Buổi chiều á thì cả nhóm sẽ cùng nhau đi đi chơi ở Vũng Tàu Mà không nha mọi người vỡ kế hoạch nha Tới buổi tối cả bốn đứa mình mới dậy và lúc đó mới mò ra ngoài là lúc đó thành phố đã về đêm rồi vậy cho tôi ờ, cho tôi xin lại lên thanh đi dùng đóng lại đóng lại giỏi giỏi giỏi đi giỏi đi đâu mọi người đây là đâu Ôi trời ơi, cái đường biển không? Thấy, trò ơi, nó đã, nó sang 10 điểm cho cái review chất lượng này nha má không bà cứ quay quá trình luôn bà bắt đầu từ lúc này luôn chắc là mọi người sẽ khá là lạ lẫm với cái hình tượng nho này của mình vì đa phần những cái clip mình up trên youtube á là thường mình sẽ ngồi yên một chỗ và nói chuyện tạo ra một cái sự um, chững chạc nhất định nếu mà mọi người ngỡ ngàng thì đừng quá là sốc vì <laughs> đây vốn là tính cách thật của mình <laughs> đi chăm đi đi với tôi xuống đi đi với tôi xuống đi rồi giờ sàn diễn là của riêng hai đứa <laughs> hello mọi người chào mừng đến Dũng Tàu à. <laughs> chào chào chào các bạn đã đến với uh, kênh youtube của của hai đường đó là cuộc sống vui tẻ ở Vũng Tàu rất buồn tẻ nha <laughs> Ê xin lỗi xin lỗi <laughs> ôi xin lỗi xin lỗi là có mình có ấy đó <laughs> ok và đây chính là bạn camera của tụi mình nha lên hình thôi lên hình đi bà đừng có sợ đừng có ngại ngùng gì hết trơn đúng rồi là cô gái nhớ nhận tính đây là hết sợ rồi <laughs> vậy là hết sợ chưa hết sợ chưa hết sợ rồi đúng rồi thì mình cứ làm khùng làm điên ở đây với mọi người ơi để có clip đăng lên trên uh, à, youtube hay là instagram hay là bất kỳ cái gì cũng được hết nè. đúng rồi sau sự làm khùng làm điên của cả bốn đứa thì cũng đã chín giờ gửi rồi nên là tụi mình quyết định về nhà ngủ sớm giỡn đó <laughs> tụi mình quyết định đi ăn ốc nữa tăng 2 tăng 3 luôn nha em làm cũng nhanh quá mà sau khi ăn ốc xong thì cũng đã 11 giờ rồi nên là tụi mình quyết định là ghé vào cái tiệm Circle K gần hostel của tụi mình để mà mua snack về ăn có cái vạch kẻ đường rất là ngại này nên mình nhờ á là tụi bạn mình nó đứng nó quay một cái story như kiểu của um, vũ dùm người vội vàng lướt qua đấy ừ đó nhưng mà quay đâm ban lắm nha mọi người ơi <laughs> đã ra tới biển rồi á thì phải dậy sớm mai ráng dậy sớm để mà ra ngắm cảnh biển buổi sáng đi ha bốn đứa quyết định nhau vậy hả vậy mà nó lấy bài kỳ lân ra chơi Chơi tới 2 giờ rưỡi khuya Trời ơi Vậy là bỏ lỡ luôn Cảnh biển buổi sáng Đây là cái view mà tụi mình check in buổi cuối khi ở Vũng Tàu mọi người hẻm 444 Trần Phú Nhưng mà ngặt nói là rất rất là đông người luôn đây là ngày thứ hai trong chuyến hành trình đi Vũng Tàu cùng với đám bạn của mình um, thì ở ngoài xa xa kia là biển mọi người thấy không từ nha từ nha để chỉ hướng nào <laughs> nói chung mọi người có hình dung ngoài xa là biển giúp mình ha rồi bây giờ quay camera lại và chúng ta sẽ đến với những người bạn của mình ha hello mọi người ơi có có bị dấp ngoài sao có đá nói tao nha <laughs> mọi người thấy không mọi người mọi người bày ra một cái biểu cảm thật là emotion đi mọi người ê trời má ơi tôi cầm gốc quay kiểu gì vậy hello <laughs> bạn mình nói vậy nè tôi á là tôi định dẫn mọi người đi a đi b đi c đi khắp cái dũng tàu này luôn nhưng không nha gần sát giờ về bị thần tiktok nhập Thế là đứng trên con hẻm đó nhảy tới, nhảy lui, nhảy xuôi, nhảy ngược Trời đất ơi <laughs> Và hết nguyên một sáng luôn Được một cái đó là mình có cái nhìn khá là tích cực trong hai ngày ở Vũng Tàu Cái xe tụi mình á, thì tụi mình đã ở dưới dốc Thì đi bộ lên là cỡ 5 phút đi bộ Mãi cho đến một lúc sau thì bạn của mình mới xuống kiểm tra tình trạng xe cổ của tụi mình xem như thế nào Trước đó là tụi mình vẫn để uh, ngăn nắp sát lời nha đó khi mà bạn của mình xuống kiểm tra á, thì thấy là đã có người dắt hộ xe của tụi mình lên lề luôn wow <laughs> thay mặt cả nhóm thì mình rất là cảm ơn người đó luôn á sau đó bạn mình dắt tụi mình đi chui lùm Ủa nhưng mà cái đảo đó là cái gì vậy chậm không? Ờ, một cái chuồng Miếu Mọi người có biết đây là gì không? Đây là cơm tấm nha Giỡn dạ, đó Đây là bánh khọt quán này đông kinh khủng luôn mọi người vừa có người đứng lên là có khách tấp nập đi vào được cái nha ăn xong con bạn mình còn tặng luôn cái chìa khóa xe cho chủ quán hay gì á ăn xong con bạn mình mất chìa khóa xe thế là cả nhóm lại phải um, chui vào quán hỏi các bạn nhân viên nè rồi còn tìm xung quanh cái chỗ mà hồi nãy tụi mình ngồi nữa rốt cuộc ở đâu mọi người biết không là chú bảo vệ giữ xe để giữ cái chìa khóa xe và do con bạn mình nó quên tháo ra khi mà nó gửi xe trời Ok, đó là kết thúc hai ngày tụi mình đi Vũng Tàu Lúc tụi mình về là trời chuyển mưa rồi đen thù lùi rồi mọi người thấy không khi mà tới Sài Gòn á là rất là đặc trưng luôn cái vai của nó là mọi người sẽ thấy liền ha um, nhịp sống tấp nập hối hả <laughs> ừ. cảm ơn mọi người đã coi clip này của mình ha